đời ôi vui sao khi xích lại gần với nhau làm ta thêm yêu để biết bao tình là nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý oan gia oan gia yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người đi nhanh lên đi cái gì mà chậm chạp rồi tôi phải đi chậm theo anh luôn á cô thử nè đóng đồ giống như tôi coi quạt mạnh tay lên chứ quạt gì mà không có miếng. Đi gì cái gì đâu mà đem mà đóng đồ cô dọn nhà hết rồi hả anh làm gì vậy? Anh đang giặt mặt tôi hả? Thì tôi Trời tôi quạt mạnh, tôi quạt mạnh cũng la nữa Tại sao anh làm cho tôi mà anh không vui vẻ gì hết trơn vậy? Gương mặt của anh không có tỏ ra cái niềm hạnh phúc mà anh làm với một gương mặt đau khổ như vậy Bộ anh quên hết tất cả những gì mình đã ký kết hợp đồng với nhau rồi hả? Anh quên hết 10 điều mà tôi đã ký cho anh hả? Bây giờ tôi... Bây giờ tôi sẽ nhắc lại cho anh biết nha Đây là lần cuối cùng tôi nhắc lại và anh phải nhớ nha Đừng có để tôi nhắc một lần nào nữa đó Hợp đồng Điều thứ nhất mỗi khi gặp nguyên phải chạy ra phía sau không bao giờ được đi trước mặt nguyên điều thứ hai khi nói chuyện với nguyên phải dạ thưa đàng hoàng điều thứ ba khi thấy nguyên sách đồ thì phải chạy lại sách đồ cho nguyên điều thứ tư đặc biệt điều này rất là quan trọng nha có đồ ăn ngon là phải đưa cho nguyên ăn trước chứ không có ăn trước nha và điều thứ năm đó là điều thứ năm là sủa vậy mày đó thấy chưa anh thấy chưa anh mở miệng ra mà chó nó cũng sủa rồi anh biết cái con người của anh như thế nào chó rồi. nó phản đối cô đó phản đối anh đó tiếp tục đi điều thứ năm luôn khen nguyên đẹp và ca ngợi nguyên cho bà nội <laughs> trời ơi cháu ngoan Ê, cháu... Nè. sao sao sao, sao? nè nè nè mặt tôi nè đánh đi đánh đi đánh đi đánh đi đánh đi đánh đi, đánh đi. hèn hạ tiếp tục đi điều thứ sáu luôn viết bài facebook khen nguyên share, comment những điều Nguyên nói Điều thứ bảy mỗi tuần tặng cho Nguyên một cái áo mới và dạ, đẹp Khoan, anh nhớ nha Mỗi tuần là phải tặng cho tôi một cái áo mới nha Một cái áo thiệt là đẹp nha Tuần này ráng đi kiếm cái áo nào đẹp nhất cho tôi á Xấu là tôi không nhận đâu Tiếp tục Điều thứ 8 Luôn nhắn tin chúc Nguyên ngủ ngon Điều thứ 9 là không được tiết lộ hợp đồng này đến mời mọi người Và dạ, điều thứ 10 mỗi khi làm bất cứ gì cho Nguyên đều phải làm với một tinh thần vui vẻ, nhiệt tình và hạnh phúc chứ không phải là gương mặt như thế này. Bây giờ làm lại nè, hai ba. Anh làm lại không? Một, hai, ba. <laughs> tôi vui quá, tôi hầu hạ cô, tôi vui quá, <laughs> vui quá, vui quá, vui quá. Tôi không có giỡn với anh nha. Bây giờ thì đi đi, trễ giờ rồi đó lầu bầu lầu bầu đi nhanh lên vui vẻ lên hạnh phúc lên không có làm như vậy được Ây. phiền phức thiệt không được lỡ ký rồi mình là quân tử mà thích like thì like ừ ừ ê khoan khoan bà ta giấu ờ, hả giấu hả đấu nè à, Được Muốn xe Tôi sẽ xe ừ, Nhưng mà Đây hào phóng lắm Khuyến mãi cho một câu ha Gì đây Trời đất ơi Xe hình mình không khen mình Mà còn dám ghi là Cái mặt đã xấu rồi còn bị mụn mọc nữa Trời ơi Zoom in cái mụn của mình đó hả Cái thằng cha quy hoàng này Đồ khốn Bệnh muốn chết hả Có gì chết trời Mắt thì chết ờ, Trời Gì Trời ơi Ngọc không Nổi đầy mặt luôn Kệ thôi đi quay gì tới anh Nhưng mà đẹp Đẹp quá <laughs> Những cái gì mà anh cam kết với tôi á Anh đã làm hết chưa từ từ tôi làm tôi hứa là tôi làm yên tâm sẽ làm hết trong ngày hôm nay tôi không cần biết khoan đã gì nữa hôm nay là ngày thứ mấy tại sao anh không tặng áo cho tôi rồi tại sao anh không khen cho tôi đẹp hả đồ ăn đâu không bậy hết sức nữa. tôi mới khen đẹp mấy cái ngọc nào nổi trên mặt tôi mới khen đẹp cái đó không phải là khen cái đó là khen đểu được rồi trong ngày hôm nay tôi sẽ làm hết được chưa gì đây áo đẹp Người đẹp phải mặc áo đẹp Bà lựa được cái áo cũng đẹp ghê Ê Đi đâu rồi Quỷ gì thiệt tình luôn chớ mà chọn đâu chị Làm gì mà bị ông rượt quá chừng vậy Hay là trên người chị có cái mùi gì lạ lạ Vô ông đi theo đúng không Không đó giờ chị xài nước hoa này cũng là nước hoa mùi cũ xịt phòng cái gì cũng mùi cũ hết đó đâu có đổi mùi đâu mà làm gì có mùi lạ được gì gì vậy à cái mùi này quen lắm nè mùi mật ong rừng được chiết xuất thằng hương dùng để dụ ông về làm tổ đó Cái gì? Ủa, ủa mà sao cái mùi này là ở trên người chị? Mật ong rừng hả? Trên người... À, tôi đã biết là ai rồi Ủa, ai vậy, ai vậy, ai vậy? Huy Hoàng! để coi mình còn chuyện gì chưa làm cho con nhỏ đó không ta Cái gì vậy? Rồi giờ này ai còn nhắn tin nữa vậy trời <coughs> Huy Hoàng <laughs> Tên nô lệ này giờ này nhắn gì nữa đây Để tôi coi <laughs> dạ dạ ba nhờ cái <laughs> dạ ê ừ? nô lệ đi đâu á đi học đoạn sáng hả ê. anh có biết là tối ngày hôm qua tôi không có ngủ được không ăn được sáng nay tôi vẫn bị ám ảnh tôi không có ăn được cái gì hết tôi rất là mệt mỏi tôi cần phải có năng lượng để tôi đi học cái con người của anh á không bao giờ mà làm cái gì mà được cho tôi mà cảm thấy hài lòng hết á nô lệ kiểu gì á ê ê ê con bà bà bà ganh bà ganh bà về nhà đi ba có chua vậy dạ bà à. chủ tại vì có đồ chua nên nó chua nè bà, bà nói tụi mày bà hai bạn vậy hả thể im im lặng cho bà nói nè vô nhà đi ba lại vô vậy bà chủ đi đi nè, nè. À, đưa lại đưa lại đút cho chủ ăn đang ăn miếng thịt rồi đừng ăn ngon lắm dạ nè, đừng ăn con con đừng ăn dạ ăn từ dạ, dạ để, để ăn từ từ dạ lộn quá không rồi nè con con nếu mà con thèm à, bún thịt nướng á con nói dượng dượng mua gói khác con ăn chứ còn cái gói này là dượng mua cho gì ăn mà bữa đó bà ăn chay ra bữa nay ba ngày rồi không ai đụng tới thì ra dượng biểu nó đem như dục mà sao con lấy con quất hết vậy dượng nói sao hả dượng nói cái bún thịt nướng này ba ngày rồi đó hả ba ngày hả con <laughs> tại sao nãy giờ dượng không nói sớm cho con biết dượng để cho con ăn gần hết cái hộp đó rồi dượng mới nói không dượng, dượng để cho tên nô lệ để ăn thiếp hơn như vậy đó hả bà chủ bà chủ nô, nô lệ dân nè không có ăn cái gì nữa hết ăn muốn bà chủ không có ăn cái gì nữa hết thôi đi nô lệ mà nô lệ bà dân cho bà chủ nè bà chủ ăn thôi đi bỏ đi bỏ đi không có nô lệ gì hết trơn á quá mệt mỏi gì anh rồi à, hả tôi anh làm nô lệ cho tôi tôi không có sung sướng gì hết á nô lệ làm nô lệ nữa không <laughs> yeah vậy là bây giờ mình hết làm nô lệ cho con tiện tiền này rồi